nhưng dàn đề 82 được nổ về cho chúng ta rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Và ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay đã được tôi bắt cho con 28 anh em nhé. Thì 28 ngày hôm nay cũng được nổ về cho chúng ta một nháy phải không ạ? Và 99 phải không anh em? Thì 99 ngày hôm nay cũng được nổ về cho chúng ta một nháy phải không anh em? Thì chắc chắn những người ngày hôm nay đã được tôi bắt cho thì đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi phải không anh em?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 3 giúp cho một ngày sau sẽ nổ về con 31 13 phải không ạ rất đẹp rất rực rỡ phải không anh em và ngày hôm sau 13 được nổ về cho chúng ta một nháy phải không ạ tương tự như vậy thì ngày 20 tháng 2 5 cấp cho một ngày sau sẽ nổ về con 15 51 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo con 15 51 xong thủ lô 15 51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 797 797 242 và một con duy nhất tôi sẽ bắt cho anh em là con 181 để anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không ạ? Vâng và ở trên đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em nhé.